anh em cũng ờ, húp được cái mã kèo rung hiệp 2 nữa nha và cái mặt trận này thì ờ, mình cho anh em đánh thẻ nữa tài thẻ nữa thì trận tiền tới 5 thẻ anh em húp được luôn cái mã thẻ nha thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm một cái trận tứ kết ha, tứ kết hai cho tất cả anh em nha đó là cái trận ờ, Maroc và Bồ Đào Nha nha anh em diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 10 tháng 12 thì anh em cũng đã xem qua cái trận lượt thi đấu trước ờ, đó của Maroc ờ, với ờ, Tây Ban Nha rồi nha anh em thì không có ai mà tin được thằng Maroc mà nó đổ bê tông vô tới hiệp phụ luôn anh em và vô tới lăn lu thì lăn lu anh em cũng nghĩ là Tây Ban Nha sẽ có cái đội sút vào nhiều và Tây Ban Nha sẽ có cơ hội vào vòng trong ai ngờ đâu được mà Maroc đã vào Tây Ban Nha đã xịt ba bốn quả bên luôn anh em thì trong khi đó Maroc đã vào tới được vòng trong thì trận rồi cụ bên phía Bồ đầu Nha thì anh em thấy Bồ đầu Nha không nghĩ ăn thị điển với một cái thị sĩ chứ anh em thị sĩ không nghĩ Bồ đầu Nha ăn thị sĩ với cái cách biệt 6-1 như thế này mà cái trận rồi thì mình cho tất cả anh em nằm Bồ đầu Nha và nằm tài thì anh em cũng hấp full cái trận này rồi nha thì hôm nay anh em xem cái lịch sử của thằng Maroc anh em thấy cái lịch sử của thằng Maroc trong 10 trận gần nhất thằng Maroc đã thắng tới 7 trận rồi nè và chỉ để hòa đúng hai trận thì anh em thấy hiện tại cái phong độ của thằng Maroc đang rất là cao nha cái phong độ của Maroc đang rất là cao thì trong cái đội hình của Maroc có Hakimi anh em còn bên phía Bồ Đào Nha thì cái phong độ 10 trận họ chỉ thắng 7 trận và để thua 3 trận chưa có trận nào hòa luôn nha anh em còn trong lịch sử đối đầu trong lịch sử đối đầu gần nhất năm 2018 đó là World Cup năm 2018 thì Bồ Đào Nha nó đã thắng Maroc với tỷ số 1-0 thì à, mình vào trong đây mình xem cái lịch sử đối đầu của thằng Maroc và Bồ Đào Nha trong năm 2018 thì anh em xem cái tỷ số Bồ Đào Nha thắng 1-0 thắng 1-0 vào phút thứ 4 nha anh em và từ phút thứ 4 đi là không có một thêm một cái bàn thắng, bàn thắng nào nữa anh em thì anh em thấy cái cái độ mà cái độ mà phòng ngự của thằng Maroc này không phải là đánh giá thường được đâu nha anh em còn góc góc thì anh em thấy có có thể là ra gốc tới 12 quả luôn anh em trận đó ra 12 quả gốc thì à, nghiêng về các cầu thủ Maroc nó tới 7 quả gốc và bên phía Bồ Đầu Nha nó chỉ có 5 quả gốc thôi còn thẻ thì chỉ có hai thẻ trận này anh em không nên vào cái mã tài thẻ mà anh em có thể vào cái mã tài gốc thì còn cái tỷ lệ kèo á, mình sẽ cho anh em xem sau đây mình quay về cái đội hình cái đội hình dự kiến của hai đội thì anh em thấy bên phía Maroc chơi với sơ đồ 433 còn bên phía Bồ Đào Nha cũng chơi với sơ đồ 4-3-3 anh em thì trận này Ronaldo sẽ được dự bị nữa nha anh em thấy nếu mà cái đội hình đưa cao nhất là Gocalo, à, Ramos và Bruno Fernandes và Felix là đang đội hình đã cao nhất của Bồ Đào Nha và phía cánh dưới thì có Bernardo Silva thủ thành thì Diego Costa còn bên phía ờ, các cầu thủ Maroc thì ờ, cũng có Hakimi là số 2 đá bên tiếng ờ, hậu vệ nha anh em, hậu vệ. Thì cái đội hình Maroc này đổ bê tông rất ghê anh em, thấy trận rồi Tây Ban Nha tấn công cỡ nào cũng vẫn không có bàn thắng nổi. Còn cái tỷ lệ kèo á, tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là trận này Bồ Đào Nha chấp 0,75 và tài xỉu 2,25 thì giống như anh em đã xem những cái video mà mình đưa cho anh em xem cái lịch thi đấu của tứ kết rồi thì mình dự đoán năm nay Bồ đầu Nha sẽ vô sâu tới chung kết luôn nha anh em thì cái trận này anh em cứ nằm mã Bồ đầu Nha cho mình thì trận này anh nếu mà anh em nào sợ thua thì anh em có thể lót là cái mã tỷ số hoặc không đều hoặc một đều nha anh em không đều hoặc một đều nếu mà Maroc thủ cứng quá thì không đều hoặc một đều anh em có thể lót cái mã tỷ số đó thì tài xỉu anh em không nên đánh mà anh em chỉ nên vào cái mã bồ đầu nha chấp 0,75 cho mình còn những anh em nào á đang trong nhóm của mình á, thì anh em cũng không cần phải um, à, xem kèo trên đây làm gì anh em tới tới giờ à, có kèo thì mình gửi kèo cho tất cả anh em thì anh em nằm bồ đầu nha còn tài xỉu hoặc rung hoặc cái, cái mã kèo thẻ kèo gốc gì kèo rung gì á thì mình sẽ cập nhật mình gửi trực tiếp cho tất cả anh em trong nhóm nha thì anh em xem thêm cái mảng kèo góc nữa anh em kèo góc hiện tại Bồ đầu Nha đang chấp thứ 2,25 và tài xỉu góc 8.5 thì cái trận này giống như mình đã nói với anh em cho anh em xem trước đó rồi anh em có thể vào cái mã tài góc lượt hai này lần đã chạm trắng gần nhất là nó đã tới 12 quả góc rồi anh em 12 quả góc thì cái trận này anh em có thể vào cái mã tài góc 8.5 được nha thì mình sẽ đưa cho anh em xem cái bảng kèo thực tế nha đây là cái bảng kèo thực tế Bồ Đào Nha đang chấp với 0,75 và tài xỉu hiệp 1 thì nó chấp 0,25 ờ, nha anh em, tài xỉu là 2,25. Ờ, thì anh em có thể vào cái mã kèo Bồ Đào Nha chấp 0,75 này được nha. Còn anh em nào muốn chắc ăn hơn thì anh em chờ nó ra sân tầm 10 phút thì anh em vào mã kèo 0.5 này nó sẽ lên cho anh em ăn 80 mấy nha. Còn góc anh em thấy đây góc có rất là nhiều cái mã kèo góc cho anh em luôn góc 2 nó đang chấp đầu trận là 2,75 và tài xỉu góc á, là anh em thấy 8.5 anh em đã tài anh em ăn 8 nha anh em vào cái mã tài xỉu góc này cho mình và anh em vào thêm một cái uh, tài góc hiệp 1 đi anh em anh em vào tài góc hiệp 1 4 quả nha còn tỷ số đây anh em lót cái mã tỷ số bên mình lót, à, lót tỷ số ăn rất cao nha anh em anh em có thể lót cái mã tỷ số không đều là ăn tới 8 chấm mấy anh em đánh 500 ngàn anh em có thể ăn được 4 triệu 3 nha còn anh em riêng mình á, mình sẽ lót cái mã tỷ số 1-0 cho Bồ đầu Nha hoặc là 2-1 cho Bồ đầu Nha thì mình sẽ lót hai mã này và kèm thêm cái mã 00 nữa nè kèm thêm cái mã 00 cho vững tâm cho tất cả anh em đá trên nếu mà anh em đá trên hai này nó vô hiệp phụ anh em nó đứng hình 00 thằng Maroc nó đổ bê tông đứng hình 00 thì anh em cũng húp được cái mã này tới 8 chấm mấy thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Bồ đầu Nha và Maroc thì những anh em nào đang chơi bên ngoài qua thầu qua cọ mình phiên anh em thì hiện tại có rất là nhiều anh em ngày hôm qua đã về cái nhóm của mình để hôm nay để chơi những cái mã kèo này vì cái nhóm của mình không phải là chơi nhận định cho anh em riêng một cái trận World Cup mà tất cả các giải bóng đá luôn anh em thì những anh em đó về cái bên nhóm của mình mình đã đưa anh em chơi những cái mã kèo tối hôm qua thì cũng đã húp tối bữa trước cũng đã húp thì anh em nào mà đang chơi ngoài mình khuyên anh em một cái, cái vấn đề chân thật là anh em hãy nên đăng ký một cái trang để anh em chơi và mình đưa vào nhóm anh em thì mình gửi kèo cho tất cả anh em anh em thích thì anh em có thể nằm chung kèo mình anh em không thích thì anh em có thể nằm nghịch lại cái đó là cái vấn đề mà anh em cần nên biết chứ anh em chơi ngoài qua tàu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thì đa số anh em đánh trên dưới tài xỉu hiện tại bây giờ đang tha bờ xa bờ và đang nợ nặng rất là nhiều rồi thì bởi vậy mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để vào nhóm của mình mình đưa cho tất cả anh em những cái mã kèo là lợi thế cho tất cả anh em những cái mã kèo ăn và rất là nhiều kèo cho anh em lựa để anh em vào chứ không phải riêng có một cái kèo trên dưới tài xỉu thì những anh em nào mà quan tâm đến cái vấn đề này anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo cho mình là 0937 31 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký và đưa anh em vào nhóm của mình chơi để mình đưa anh em về bờ một cách an toàn nhất đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em anh em nào thấy hay thì để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt bình luận thế kèm thêm là anh em để thêm cho mình một lượt thích để mình có động lực ra những video sau cho tất cả anh em xem nó thì đến đây mình cũng đã nhận định xong anh em nào xem thấy hay thì để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt bình luận nha anh em thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau